dạ em nay em lên đây để em nhờ cộng đồng mạng hay là các mạnh thường quân hãy giúp đỡ cứu con em với gan cắt lấy... cái gan của em à, lấy xong gan rồi của... dạ cắn vào cho bé lấy gan dạ em hiểu. cũng suy nghĩ em nói giờ dạ, lỡ có hiến để có hiến xong rồi mình chết cũng thật được. sự ra mình hiến xong là mình sẽ yếu đi rất là nhiều tại vì mất hết một cái gan rồi cơ thể mình mất hết cái là nó yếu rất là nhiều nhưng mà để đổi lại cái mạng sống của con mình thì đó là chuyện bình thường thôi dạ em ờ, không có tiền ở à, bên qua à, bên đó tới hơn một tỷ lận còn ở bên bệnh viện nhi đồng 2 là chỉ có là 500 thôi nhưng mà do nhiều người đăng ký quá nên bây giờ quá tải rồi con em đó thì bác sĩ nói là do là sợ nó chờ không kịp là tình trạng của bé giờ là nặng là phải có bác sĩ có nói là trong khoảng thời gian bao lâu không á chị để uh, tiến hành ờ, ca ghép á còn dạ, nếu mà thì... không ghép thì như thế nào là bé như vậy luôn hay là nguy hiểm hay là vài tháng sau hay là sao dạ nếu mà bé không ghép á là bé sống là cao lắm là 2 tuổi là từ đây tới 2 tuổi mà giờ được 14 tháng rồi à, là cao dạ, lắm rồi chỉ còn khoảng uh, 2 ờ, tuổi bây giờ 14 là khoảng cỡ 10 tháng nữa dạ, hả dạ. 10 tháng nữa dạ. Dạ. rồi cái này chữ bác sĩ thua rồi đọc không ra bị nhiễm trùng huyết nè đọc được này nhiễm ừ. trùng đường ruột viêm phổi kéo dài nhiễm trùng huyết tăng áp cửa teo đường ruột teo đường mật teo đường mật à, quá chỉ định phẫu thuật <laughs> quá chỉ định phẫu thuật là sao ta quá chỉ định phẫu thuật là do là kiểu giống như là mình à, qua 3 tháng qua 3 tháng hơn á là mình đem bé lên đó là lúc đó bé bị sơ gan rồi dạ. nếu mà bé phát hiện sớm xíu á là ừ. mình mình đem lên sớm á thì nó sẽ bác sĩ sẽ là thông đường mật cho nó được à, là giống như nhưng mà giờ là nhưng mà biết trễ quá đúng không dạ, đem đúng lên rồi. trễ rồi là dạ. là vậy lúc trước là bé bị à, bẩm sinh nhưng mà sau 3 tháng mình mới phát hiện dạ đúng rồi là cái triệu chứng như thế nào mà chị phát hiện da bắt đầu bé vàng lên hay sao da bé thì nó nó vàng với mắt cũng vàng nữa xong rồi à. đi bệnh viện ở đây thì nói là do không có xét nghiệm này kia đồ nó ờ, là do là nó chỉ là giống như bình thường như bé bé ờ, khác là mình dạ. về mình phơi nắng với uống vitamin D thì bé sẽ hết ờ. dần dần bé sẽ hết nhưng mà uống hoài là tới hai tháng mấy là là nó không hết nhưng mà tới chừng phát hiện ra là đưa bé lên tiếng trên là nó đã trễ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 và bị uh, bị sơ gan với bị cái gì á chị chị là mẹ của bé đây là dạ. mẹ của bé nha bé bị gì chị à, dạ bé bị uh, teo mặt bẩm sinh rồi sơ gan à. xong rồi nó sẽ biến chứng là tăng áp cửa tăng áp cửa luôn dạ xong rồi hội chứng rang phổi á dạ là nó bị rang bị phổi nó sẽ nổi như anh à. cái tay giống vậy à, quay sát sát vô là bé lúc là bị bẩm sinh luôn hay sao chị dạ bé bị bẩm sinh luôn anh Ờ, cho em mượn xíu Là ở nhà chị là có mấy mấy mấy người con? Dạ em có hai người con Một bé nữa phải không? Còn bé dạ. kia đâu? Dạ Bé kia đâu? Bé nhỏ nào đâu? Ờ, kêu bé nhỏ vô dùm anh nha Hai mẹ. Rồi bé, bé, bé, bé này là uh, em còn uh, bé kia là chị dạ bé kia là chị bé này to quá trời luôn kìa rồi bác sĩ nói là bây giờ là tình trạng của bé là phải phẫu thuật rồi sao sao chị chị thực lệ giùm em nha à, cảm ơn anh để nước đấy đi à bé này hả đây con vô đây con à. dạ chú con đây là bé lớn hả dạ. đây ờ. ừ, con tên gì con tên gì kim gì dạ. con tên kim gì nói lớn lên kim gì kim ngân hả dạ. bé năm nay này nhiêu tuổi chị dạ bé được 3 tuổi hơn rồi. 3 tuổi hơn hả chị à, 3 tuổi rồi rồi à, bệnh viện nói là bé hữu lộc là sao sao sao chị chị thật lại với em đi dạ bé hữu lộc thì bệnh viện nói là bé bị uh, sơ gan giai đoạn cuối rồi cần phải ghép gan à. dạ là do giờ là em với bé đã làm xét nghiệm này kia rồi cho gan và nhận gan rồi hết rồi nhưng mà bây giờ là giờ bệnh viện nhi đồng hai là nói là bệnh viện đó quá tải rồi cho nên à. là giờ muốn chuyển bé sang đại học y dược đại học dạ, y dược là ở trên sài gòn luôn dạ đại học y dược cũng ở lại sài gòn luôn mà do là em à, không có tiền à, mình qua à, bên đó tới hơn một tỷ lận còn ở bên bệnh viện nhi đồng 2 là chỉ có là 500 thôi nhưng mà do nhiều người đăng ký quá nên bây giờ quá tải rồi con em đó thì bác sĩ nói là do là sợ nó chờ không kịp à, tức là bên bệnh viện nhi đồng 2 bác sĩ nói là dạ. chi phí để à, thay gan rồi ghép thận luôn hay sao là tức là làm mấy cái phẫu thuật dạ chỉ là một phẫu thuật thôi à, nhưng mà là Thay ghép gan, gan hay là gì ghép dạ, gan ghép gan cắt là... cái gan của em à, lấy xong gan rồi của... dạ cắn vào cho bé lấy gan của em, em năm nay là bao nhiêu tuổi rồi để anh về tiện xưng hô dạ em năm nay em 38 tuổi rồi. 38 vậy chị đi ha vậy là vậy là lấy cái gan của chị dạ. hai cho bé dạ. À, cắt một bên hả bên trái không phải dạ em cũng không biết nữa lúc đó là lên em gai á là họ cắt cái chỗ nào hợp của em à. hợp với bé là người ta cắt à, là bên bệnh viện phía bệnh viện nhi đồng 2 họ nói như vậy dạ là tình trạng của bé giờ là nặng là phải có bác sĩ có nói là trong khoảng thời gian bao lâu không á chị để uh, tiến hành ờ, ca ghép á còn dạ, nếu mà thì... không ghép thì như thế nào là bé như vậy luôn hay là nguy hiểm hay là vài tháng sau hay là sao dạ nếu mà bé không ghép á là bé sống là cao lắm là 2 tuổi là từ đây tới 2 tuổi mà giờ được 14 tháng rồi à là dạ, cao dạ, lắm là chỉ còn khoảng uh, 2 ờ, tuổi giờ 14 là khoảng cỡ 10 dạ, dạ. tháng nữa dạ, hả dạ. 10 tháng nữa dạ vì sinh hoạt hàng ngày của bé ăn uống là giờ vẫn uống sữa đúng hay sao chị ờ, dạ bé chị cũng Hương? vẫn ăn uống bình thường ạ à. à. nhưng mà ăn ít lắm ít uống sữa hả? cũng ít nữa dạ do uống thuốc này kia rồi chứ mấy bữa nó ốm lắm rồi nói chuyện mà vẫn to ghê luôn đó chị. con ơi hữu lộc ơi này trai hả chị dạ con trai con vỗ tay giỏi giỏi à. rồi vỗ tay giỏi giỏi hữu lộc ơi vỗ tay giỏi giỏi ơi <laughs> đây chú cái khẩu trang à sợ rồi, hả vỗ tay giỏi giỏi đi giỏi giỏi vỗ tay cho mẹ coi coi vậy là bé giờ chỉ nằm thôi đâu có đứng gì được hả chị dạ ngồi. không nó không đứng được nó ngồi, ngồi thì ngồi được, nhưng, nhưng mà, mà sẽ bị cấn cái bụng dạ đúng rồi do cái bụng bự lắm nó nằm vậy mình không thấy cái bụng bự chứ dạ, nó ngồi thấy, vậy em nó có cái tấm lắm. hình đó phước có để tấm hình ở trên cho cô chú anh chị xem luôn với lại nhìn gì làm thấy nè nè cái dạ, những cái đường gân đó. đây là nó tăng áp cửa là nó sẽ gân gì trời ơi vậy là lấy à, lấy sẽ lấy cái gan của chị thay dạ. cho bé dạ. À, cắt một ờ, phần nào đó để thay vô dạ cái ống dẫn lưu này là của cái nang gan nó có cái nang trong cái gan á dạ. là dẫn lưu cái ống đó ra vậy đó phải để suốt đời luôn nếu em không có tiền ghép gan cho bé thì là cái ống này sẽ theo nó vậy suốt đời luôn không tháo ra được rồi lúc trước giờ là ở nhà mình chồng chị làm cái gì giờ chị làm cái gì dạ em thì ở nhà còn chồng em thì đi làm thuê à. ai thuê cái gì thì làm cái đó có khi thì dắt gạo à. rồi có khi thì dắt lúa này kia rồi dạ rồi lúc trước giờ bên ờ, khu vực địa phương á họ có ờ, em thấy kênh đây nó có trước có một cái giấy của bên khu vực địa phương á là xác nhận gia đình mình hộ nghèo nè phải không dạ. đây. đây ờ, nhìn ở đây nếu mà thấy rõ thì cô chú anh chị đọc còn không nữa thì phước sẽ đọc ha Mẹ. vào ngày 4 đây 22 lê hồng lộc sinh ngày 15 đây chi phí cao phẫu thuật bệnh viện nhi đồng 2 phố Hồ mình được báo viện phí là 500 triệu đồng nhưng hiện tại hoàn cảnh người rất nghèo thì giấy này cũng được vào tháng 6 tức là một tháng trước tháng mấy trước thì được bên địa phương họ cũng xác nhận là gia đình à, theo đơn gia đình gặp khó khăn gia đình mình có thuộc hộ nghèo không hay là cận nghèo gì không dạ có em có đi xin hộ nghèo nhưng mà do là ở địa phương nói là thì bây giờ chưa có tới là cho hộ nghèo được là tới tháng 10 mới cho được nên là cho cái giấy này trước rồi bé giống mẹ quá trời luôn rồi <laughs> gần như giống mẹ mà da nha mắt vàng hết trơn luôn á nó sẽ đen càng ngày nó sẽ càng đen nếu mà nó đen nhiều là nó nặng dữ lắm ờ, lộc ơi lộc ơi ở dạ. tay con gỡ tay gỡ tay giỏi giỏi đi giỏi giỏi nè lộc dạ, giỏi, giỏi nè giỏi <laughs> tại nhìn bé <laughs> em nhà cũng có con nhỏ nhìn thấy con nhỏ nhìn vô thấy thấy gì gửi tấm hình em tưởng là 14 tuổi bữa chị nói á dạ. nhìn thấy gì gửi hình của bé hai mí nè mắt to Quá trời. Bụng. Ờ, cái mít này để chú gắn lên lại nha cho mẹ con đây để chú gắn lên đây trời ơi gặp cái đầu nít mà này chú gắn lên cái mic này cho mẹ con để mẹ con nói chuyện đừng đừng đừng có phá là bé vệ sinh là giờ đi ra bằng ống này hả chị dạ không cái ống này là mình đâm vô trong cái gan của nó ờ. cho dịch trong cái gan nó chảy ra còn nó đi vệ sinh Vậy là cái dịch này là dịch, thường. dịch này là dịch của gan á hả dạ cái Màu dịch này của hả? gan dạ là một ngày mình mấy ngày mình mới thay một lần một ngày em sẽ đổ một lần ờ. và cái cái túi này thì là hai tuần mình thay một lần hai tuần mình thay dạ đây là những cái à, phiếu bệnh của à, bé bé thì có bảo hiểm mà trên đó nó không có bớt hả chị có bảo hiểm nè dạ thấy có, có bảo hiểm có bảo hiểm á, là do là bữa kia đi à, nhập viện á, nếu mà mình không có bảo hiểm là mình đóng tới 86 triệu luôn á dạ dạ tức là mới có nhập viện thôi đó hả dạ Ủa? mới có nhập viện hôm bữa thôi Lê Hữu Lộc bảo hiểm này uh, mới làm cái đây hồi năm 2021 à, lúc hồi chắc bé mới sinh ra là có bảo hiểm dạ, rồi đúng dạ. không em mới sinh ra à, là em đã đi làm đây là ấp Vĩnh Quy nha cô chú anh chị xã Vĩnh Trinh huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ đây phía bảo hiểm bảo hiểm này là của bệnh viện nào ta đây em không bảo hiểm này là của xã cấp xã dạ bảo hiểm y tế của xã cấp đây là giấy chứng bệnh chứng nhận bệnh à. của bé chứng nhận bệnh phải Dạ. rồi cái này chữ bác sĩ thua rồi đọc không ra bị nhiễm trùng huyết nè đọc được này nhiễm trùng đường ruột viêm phổi kéo dài nhiễm trùng huyết tăng à! áp cửa teo đường <laughs> ruột teo đường mật teo đường mật ờ, <laughs> quá chỉ định phẫu thuật quá chỉ định phẫu thuật là sao ta quá chỉ định phẫu thuật là do là kiểu giống như là mình ờ, qua 3 tháng qua 3 tháng hơn á là mình đem bé lên đó là lúc đó bé bị sơ gan rồi dạ. nếu mà bé phát hiện sớm xíu á là ừ. mình mình đem lên sớm á, thì nó sẽ bác sĩ sẽ là thông đường mật cho nó được à, là giống nhưng như mà giờ là đường nhưng mà biết trễ quá đúng không dạ, em đúng lên rồi. trễ rồi là dạ. là vậy lúc trước là bé bị ờ, bẩm sinh nhưng mà sau 3 tháng mình mới phát hiện dạ đúng rồi là cái triệu chứng như thế nào mà chị phát hiện da bắt đầu bé vàng lên hay sao da bé thì nó nó vàng với mắt cũng vàng nữa xong rồi dạ. đi bệnh viện đây thì nói là do không có xét nghiệm này kia đồ ờ, nó à, là do là nó chỉ là giống như bình thường như bé bé khác là mình dạ. về mình phơi nắng với uống vitamin D thì bé sẽ hết à. dần dần bé sẽ hết nhưng mà uống hoài là tới hai tháng mấy là là nó không hết nhưng mà ờ. tới chừng phát hiện ra là đưa bé lên tiếng trên là nó đã trễ rồi lúc mới ra thì trong bệnh viện thì chắc cũng có sôi mà phải không sôi dạ, soi có, vàng đâu cũng có, có phải không dạ có lấy máu gót chân để xét nghiệm luôn có nhưng luôn, mà lúc đó không có ra dạ à, lúc đó không ra luôn dạ không cái này là sở y tế tp hcm bệnh viện nhi đồng 2 này là của bệnh viện cô chú anh chị xác nhận à, bé à, tình trạng của bé thì nhưng giờ à, cái số tiền lúc trước giờ gia đình mình chị cho bé là khoảng bao nhiêu tiền rồi chị nếu mà chị cho bé không á là là khoảng em đi tới đi lui lúc dịch này kia rồi là khoảng hơn 200 rồi ạ. hơn 200 rồi dạ. đó chị và bây giờ thì nếu mà tại vì cái khả năng mà bây giờ là số tiền lên tới một tỷ mấy lần bên là bên bệnh viện còn nếu mà chẳng hạn như mình chờ luôn cái bên bệnh viện di đồng 2 á mình đăng ký mình chờ luôn để ừ. được cái ca phẫu thuật như 500 triệu á dạ. thì á là hỏi có chị có hỏi bác sĩ là khoảng bao lâu không dạ không bác nói là hết cái năm nay là đã có người hết rồi ạ vậy cho nên hả? là dạ còn ngoài cái bệnh viện di đồng 2 đó còn bệnh viện nào nữa không dạ là chỉ có là bên kia đại học y dược thôi ạ. Rồi, cái số tiền lên một hai cả tỷ thì thấy cũng hơi ờ, khó tại vì á, nếu mà em về em xin em xin tiền ờ, của các cô chú mạnh thường quân và kèm theo đó là nhờ sự hỗ trợ của chung của các nhóm khác thì yeah. Dạ. gom lại cái số tiền mà sợ những cái số tiền đó là để cho chi phí bé phẫu thuật mà bây giờ bé ờ, nó không có đủ tới cái số tiền đó hiện giờ sao giờ giờ chẳng hạn như ờ, nó được chẳng hạn như lúc đầu em nghe 500 triệu mà giờ lên cả tỷ rồi nhưng giờ à. được cỡ khoảng ba trăm mấy bốn trăm triệu thì gia đình mình tính như thế nào ví dụ như ha em ví dụ như vậy thôi dạ. tại vì tiền thì tất nhiên là không đủ số tiền cho bé phẫu thuật thì gia đình mình khi đó có gán xây sở hay là à, cầm nhà cầm cố đất để cho bé ờ, tiến hành phẫu thuật hay không hay là chứ cái số tiền chẳng hạn như ba trăm mấy triệu nếu mà em vận động được thì em xin được thì em cũng không có trao rồi chứ là cái số tiền để dành cho bé phẫu thuật dạ. tại vì mà đuối rồi em cũng đuối thì gia đình mình lúc đó có nghĩ ra cái cách gì để ờ, cộng vô cái số tiền kia để phẫu thuật cho bé hay không dạ thì đến lúc đó thì không được nữa thì em về em kêu mẹ là em cũng còn đất miếng đó dạ. em ấy thì cầm cố đỡ dạ cũng nhỏ thôi nhỏ hả dạ tại vì do Rồi là được mẹ cũng khoảng định. bao nhiêu tiền ví dụ đi nói nói nói Nếu thiệt đi tại thì... vì này đăng lên trên cộng đồng mạng người ta xem người ta biết hết chứ dạ tại vì đất ở quê của mẹ thì nó Ờ. cũng em cầm cố hông? ngân hàng rồi Mà dạ cậu chắc, ờ, vốn ngân Dạ. hàng đất quê chắc cũng được cao lắm năm chục trăm trăm mấy thôi chứ dạ được đúng nhiều, rồi phải ờ, không? dạ Thì thôi giờ tại vì em cũng nói rõ cho chị biết dạ và Phước cũng hông nói với Mạnh Thường Quân, tại vì cái số tiền nếu chẳng hạn như nhiều nhóm cộng lợi tại vì mình nên em khả năng không đủ rồi, em sẽ liên hệ nhiều nhóm để hỗ trợ cho gia đình mình. Tuy dạ. nhiên á, thì bây giờ là chẳng hạn như được một cái số tiền như vậy mà à. giờ cái trong năm nay là đã hết rồi à. thì bây giờ nếu mà à. hỏi bác sĩ là giờ bé bằng cách nào để cầm cự được qua năm sau để tiến hành phẫu thuật đó không tại vì nhiều khi không có đủ số tiền một tỷ dạ không bác bác nói là do là cái em nó không có chờ được tại vì cái dạng này nó chỉ uống chờ thuốc được, hả? dạ nó chỉ uống thuốc rồi giống như là nó không thoát mặt được thì mình uống thuốc lại mặt thôi dạ. rồi mình uống thuốc kháng sinh này kia rồi cho bé vậy thôi chứ nó không dạ. có cầm cự được tại cái số tiền kia thì cao quá thì thôi bây giờ trước mắt là bây giờ em sẽ về em ờ, xin ờ, hỗ trợ của mạnh thường quân yeah. Dạ. liên hệ các nhóm để ờ, coi coi được bao nhiêu nhưng yeah. Dạ. giờ em nói mình trước nha à. em sẽ gán khi mà chẳng hạn như em chẳng hạn như em thông báo gia đình mình là em hiện tại có cái số tiền bao nhiêu đó yeah. Dạ. và bên mình thì gán kiếm được bao nhiêu đó hay không thì yeah. nếu mà gia đình mình ok thì chẳng hạn như uh, thì sẽ tiến hành thật còn cái số tiền mà để trao cho gia đình chào nha em dạ. dạ. nói trước dạ, nói dạ. trên clip tại dạ, vì á dạ. để em dành ừ, ừ. hỗ trợ cho hoàn cảnh bé khác tại vì chẳng hạn như bé không phẫu thuật được mà gia đình không đủ kinh phí thì cái này á, là nhiều người người ta nghĩ như thế này em nói thẳng tại tính em này em nói thẳng dạ em biết à, rồi à, nghĩ gia đình mình sẽ dùng bé trục lợi rồi giữ tiền hoài để xài dạ. thì tất nhiên là trao hết thì em sẽ không trao nhưng mà em sẽ đưa cho gia đình mình nhận như vậy chục hay là năm mười triệu gì đó để thuốc men cho bé để cầm cự cái số tiền mà chẳng hạn như nhiều như vậy thì để em nói trước bà phước cũng để báo cho mạnh thường quân biết luôn thì còn chẳng hạn như đủ chi phí lên chợ đóng tiến hành phẫu thuật thì em sẽ là người đưa cái số tiền đó vô để đóng cho chị trước rồi lúc đó gia đình mình sẽ bổ sung cái phần tiền sau dạ. đưa cho bệnh viện dạ. Dạ. chứ gia đình mình em không có đưa dạ, dạ tại vì dạ, mạnh thường quân muốn cứu bé dạ, dạ. chị hiểu giùm em ha dạ, dạ, dạ cái nào thì mình nói trước dạ. chưa biết được về có đủ như số tiền như thế nào nhưng mà nói chung em cũng sẽ gán là bé giờ cầm cự được khoảng cỡ 10 tháng dạ. nữa 14 tháng dạ, rồi bác sĩ nói không tới 2 năm dạ. thuốc kháng sinh cho bé giờ là cái dùng cái gì chị nó dùng mấy cái này nè nhưng mà à, em không biết trời ơi này làm ra tiệm thuốc tây mua hay gì chữ bác sĩ này nhìn thua luôn ra tiệm thuốc tây mua hay sao chết dạ không cái đó là cái kháng sinh vô của bệnh viện thôi à. còn cái to thuốc của bé là, là trong bé sổ là sổ xanh là, này à, to thuốc là trong sổ xanh này tức dạ. là mình chỉ uh, là mấy cái thuốc này à. là ờ. ở bệnh viện sẽ vô à. là ờ. giống như người ta gắn vô máy người ta truyền vô cho bé à, tức là rồi có hẹn ngày chừng nào tái khám tiếp không dạ có nửa tháng nửa à, tháng mấy, đi tái bữa, khám bữa chị về là 26 tháng 7 thì chắc cỡ tháng 8 này mình đi tiếp dạ. bây giờ mình lên nằm lên bệnh viện nào nhi dạ, đồng, đồng hai. vẫn nhi đồng hai. dạ nhưng mà bệnh viện nhi đồng hai giờ phẫu thuật không được cũng chạy rồi nhưng mà nhưng mà mình nằm viện bên đây cho nó đỡ tốn à, tiền hơn nằm thì vẫn cho nằm dạ. phẫu thuật thì ờ, dạ. nó phải khi mà tiến hành phẫu thuật nó sẽ chuyển qua bên bên kia dạ đúng rồi hiện giờ trước mắt là em ở đây cũng sẽ cố gắng dạ. chị cũng sẽ cố gắng em thấy dạ, chị em cũng muốn hiến gan cho, ủa anh hiến gan cho con mình thì chị cũng về chị nói trước với mẹ mình như vậy dạ. thì giống như mỗi người một chung một tay phụ giúp cho cho bé dạ. nói trước đi để đừng nữa tới đó lúc đó gần có tiền là bắt đầu là mình bập liền dạ. Ừ. trai nha giỏi ha không lộc quay cận lên nhìn cái cương mắt to ủa lộc ơi nó không gặp chị cũng chụp chứ tới để chú bỏ xác vô lại kìa con dòm chú kìa chú kêu kìa đó thì nãy giờ cô chú anh chị cũng nghe được và hiểu được hoàn cảnh của à, gia đình rồi đó à, Phước cũng à, dự tính như vậy thì nếu mà cô chú anh chị à, tin tưởng và đồng hành hỗ trợ cho bé à, Lộc đây thì mình chung tay mình giúp cho bé tại bé thì thật sự nếu mà ai đã từng làm cha mẹ thì nhìn vô bé như vậy thì rất là sốc luôn Phước cũng đã từng hỏi vợ mình nếu chẳng hạn như con mình ở nhà bị vậy em có hiến gan không nó chết còn chịu nữa mà nó chỉ là cái cái gan con em, mình dạ em hiểu. cũng suy nghĩ em nói giờ lỡ có hiến để có hiến xong rồi mình chết thật sự ra mình hiến xong là mình sẽ yếu đi rất là nhiều tại vì mất hết một cái gan rồi cơ thể mình mất hết cái là nó yếu rất là nhiều nhưng mà để đổi lên cái mạng sống của con mình thì đó là chuyện bình thường thôi dạ yeah rồi thôi vậy chắc có lẽ phước cũng uh, xin uh, uh, kết thúc clip tại đây à dạ. trước khi kết thúc clip thì uh, phước uh, giờ chị có muốn uh, nhắn uh, gửi cái gì không nhờ sự gì chị kêu lộ phụ đi uh, giúp cho con mình chị nói đi dạ em nay em lên đây để em nhờ cộng đồng mạng hay là các mạnh thường quân hãy giúp đỡ cứu con em với vậy ha rồi đó thì uh, phước xin chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại à, ở clip sau vào à, chắc có lẽ khi à, khi bé phẫu thuật về ở quên khi bé đi khám về hoặc có thể để phước về phước coi tiền thế nào rồi phước sẽ liên hệ gia đình báo dạ. rồi có gì báo cập nhật liên tục cho cô chú anh chị theo dõi rồi bye bye và hẹn gặp lại ạ